Thank you. này chị Thanh Thảo Chị bán bánh mì chảo á à, Bánh mì chảo à bếp em ừ, Bánh mì chảo à bếp của chị bán à, ở địa chỉ là 015 015 à, lô H chung cư Ngô Gia Tự quận 2 quận 10 đường số <laughs> thì cũng là cái duyên um, tình cờ thôi là anh chị thì thích ăn cái món bánh mì thì uh, úp những cái đồ vô trong chảo như vậy ăn cũng rất là khá lạ cho nên ờ, cũng nảy xin để ý định là bán cái món này mà bếp này là do anh anh bếp anh đặt là <laughs> tại vì ờ, anh muốn là cái bếp của mình mà có thể là cái hạng A tốt nhất vậy đó mà còn có à, giả dâm bông xúc xích mài trứng bà tê xí mại giá bò đặc biệt ở đây là cái xí mại à bếp xí mại à bếp với lại bò với lại bà tê đó là của chị giá tôi đối rẻ giá của chị 10 tiếng thì không có chính xác rồi mà tại vì sao nó còn phụ thuộc vào cái số lượng nữa ví dụ đi giống như ngày hôm nay Khang ở trên mạng cũng review là vậy chị cũng không biết thật sự là chị sự là rất là sao cũng chín rồi cũng bảy đồ nhiều lắm nhiều nhiều lắm chứ không phải là khu vực ở đây đâu cái đó là chị đem không hết cái này là sự nhiều lắm rồi khách ăn rồi khách dẫn bạn rồi giới thiệu gia đình rồi gia đình bên này gia đình bên kia nữa cái ăn rất là đông luôn